chị châu báo cha báo mẹ rồi tới bao đời ông hàng sớm ở gần nhà tao ông hay chửi tao là thằng con rời sáng hôm sau tự nhiên thức giấc cái vàng trong bóng nhà ông thay mới đứa con gái của ông ghét tao đến khi nó lớn thích tao quá trời má anh hùng bắt đầu nổi lên xem phim kiếm hiệp sách dao sách má nhưng mà thiệt là thiệt cái tình ăn nguyên cái ly nó kiếm cái cá hay ảo tưởng mình có sức mạnh nhiều lúc mám vố mình chơi trên cơ nhưng mà đời đâu ai biết được khi mở mắt ra cái đầu chỉ nơ và một khi tụi anh đã ngáo thiên biết bạn hóa phật tổ như lai tình thiên đại thánh là tao chứ ai thiên lôi đánh xác đại thánh đi đạt tại đồ ngon hay tại con oan mong được ngọc hoàng tha thứ đây là xe của bạn tôi nha anh em nè các bạn <laughs> chìa khóa lên nha không sáng luôn nha à, bấm nút bấm nút đã hiện lên bấm đè nút đè đâu à, không đè được đè bên này đè không lên vậy <laughs> dịch cái nút này lên mới lên đè được quá quát nào idol bước đầu cái kết quả bốc đầu anh em nhá anh em uh, có những đam mê thì bỏ đi chắc mình tết rồi may bạn này có người yêu thì vẻ về cùng đam mê này người yêu cùng đam mê trường đại rồi ní của ai ní thì chưa cầm mơ ờ. trừ cái xe ní cái lang tá được ai có ơi dùng cùng dụng xe xe được cung ơi khoảng ơi trời người thì nát thiệt rồi này hôm nay cho anh em xem anh em xe điện đến khóa mình à anh em nhỉ ôi nhìn nhá đấy bình đầu x sai 150 luôn nhá à giờ bố đến nha đấy mau bao bổ nha được nha anh đang mua lên lúa thường nhiều anh Bembo logo đỏ nha em phải từng cái cháu đó rồi nào đĩa sau luôn thắng sau luôn nào Lambo sau nhá đẳng cấp luôn kinh được đang luôn <laughs> hôm nay mình chỉ cho các bạn ờ, một con Way FI nhá xăng ờ, điện tử đây ra đây Bluetooth connected bấm đè bấm đè đè không lên nhá bó vành ra đè lên này dẫm vành này đè lên nhá hợp lý ghê chưa ô lưu mà Xin chào các bạn nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn các bạn cách mà khóa xe mà đối với trường hợp mà các bạn không thể dắt xe vào trong nhà để ở ngoài các bạn vệ sinh ngoài á thì các bạn làm theo mình đó là gỡ mẹ cần số ra để vào trong nhà đó mẹ cái này thách đố ông trộm là lấy được chứ không phải là khóa nữa cần gì phải khóa giờ này vậy thôi tao đang quay tiktok bông mommy tao đang quay tiktok chẳng bao giờ buồn tình nghĩa anh em bấy lâu nay như không bao giờ đổi thay khi tôi lạc lối không còn What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental freeze When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah I feel like an astronaut in the ocean, ay What you know about rolling down in the deep When your brain